là không không che tên nữa anh em nha không che tên like hơn 2k rồi anh đi công việc à ok anh rồi thôi đánh đánh anh em đánh game này game 73 dừng dừng nổi tiếng ở dưới đó Momo là tên của tôi mới vô là tạo tài khoản là tên của tôi xong là ờ, vợ tôi ờ, chứng minh nhân dân á đáng học luôn xác thực cái chứng minh nhân dân xong mà thành nó nó, nó chuyển thành tên thế luôn Surprise, motherfucker. Mà kệ mà, dù, dù sao cũng cho vợ mà. Oh. Cái đó nói, cái đó nói. Ồ, oh, hết cú nha, hết cú nha, hết chiều nha. Chẳng thế nhà lùi đấy. phải che luôn lúc nó giận á chứ thấy gặp nhiều quá không sao đâu thôi mình chỉ cần che được cái lúc mình là đen còn biết nó lá rồi à cũng biết đâu ra nhá cô mọi người à giờ mình ra mình ăn cô luôn biếu biếu anh trà đá biếu anh đi trà đá anh cảm ơn nhé bạn ơi ngon ngon ngon ngon ta gì suốt ngày muốn ta đá với ta sửa giết thằng con heo đây nhìn phong cách con heo ôi giời ơi Hey, dog DJ hay hay á, cái hay á. Không sợ à, không sợ bạn như hổ. chính nó ngày nó chính nó ngày bên phải nó ra nó ra nó ra có thằng leo na kìa chết chết chết chết chết không không không sao sao sao em đi đánh láo nó à, à chạy luôn à. này thường em em em em em bẻ lái bẻ lái bẻ lái bẻ lái bẻ lái ăn cua này này ăn cua này ăn cua này ăn ăn cua này ăn cua của chúng tôi này hôm nay là sở thích ăn cua hồng đế đúng không sở thích ăn cua hồng đế đúng không xin nhạy con rét liền Của các bạn ơi rồi để rồi ôi ơi rồi ơi để em lo vào luôn anh ăn ăn ăn one đó. luôn rồi à, mình luôn rồi à, mình luôn rồi à. chơi nó không chơi chơi chơi Ủa, thằng kia nó làm gì nhỉ múa nè nó nhảy nó nhảy trên cái sự gọi là chết của đồng đội nó à <laughs> ơi mình cảm ơn hùng donate momo cho mình hùng vinh vân à vân à với lại mình cảm ơn vinh nha vinh nha ngon ngon ngon ngon nè tại của đúng rồi à, ok ông ơi cảm ơn tại tôi có đại ở dưới hùng có đại không anh nghỉ tên này anh lên này tốt anh lên thứ giả tốt quá không đang quả qua qua từ đó nó bắn rồi còn gì không nó bắn ra ra đây con sướng luôn này ừ ta bơm bộ rồi ê bạn ê bỏ tay ra bạn ơi hay chứ con đá con đá con đá xong này bỏ đi bỏ đi view và like tăng chút có được thưởng gì không à <laughs> thưởng cái gì không à đó đâu có được thưởng gì đâu anh à gọi thả luôn rồi nè làm gọi suốt thế nhà này mà nó là lại đó rồi bay rồi bay rồi bay đó rồi có nó về nè rồi dạ. bò bò bò bò, bỏ rén này rén này rén này khó he khó he khó he tay vui vẽ nhau cảm ơn nha hello tiếng mai nha vãi ui. Uh, uh. Phải tôi nó mất tay không anh không biết được hả? Dạ. Ôi giời ơi, mình phóng tay ra ra cái lao rồi mà nó mất khác mất cái lao luôn. Phải. Dạ rồi. Bỏ tay rồi lo anh em nha giúp anh em đây, đây, đây, đây, đây, xuống à. rồi xuống rồi xuống rồi chờ để delay cho nên ờ, ghép anh em ờ, cho nó tới tới lâu ấy em đặt cái tay cho cái like là vui rồi đặt cái tay cho cái like là ok yeah, đó mới đốt vé mà đốt chưa không chưa ông ơi tôi biết đốt mà nói chắc không đốt đâu đốt trời đất sao mình phải dọn về chứ không <coughs> blue ra blue bên kia ra bây giờ em với anh quang chàng chưa ra đâu quá nằm gì vậy giờ anh đây end game top hết được rồi khó bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi cho cái mà luôn bạn ơi đúng là bạn hiền mà còn khác bạn hiền vô luôn em ơi được ai được ai được dạ. Dạ. Pin nào pin kia Quên, tự nhiên mất cái cầu kia đã em ơi em ơi em à vài vô nó bóc hơi luôn vài <laughs> vài nó mới ờ, ân ân ân đi vô cả ăn dạ, gì rồi đó không ờ, mọi người ăn ờ, chịu khó khỏi ăn rồi nhiều người đi không thì căng đấy quái